chào anh em nhé cái video ngày hôm nay tôi ờ, muốn giới thiệu cho anh em những anh em nào mà đang chơi uh, vụ Đấy, anh em ờ, đi đánh bông vụ thì tôi giới thiệu cho anh em một cái đồ chơi bông vụ bịp bông vụ bịp báo dung cái bộ bông vụ bịp báo dung này đó là cái hột bông vụ báo dung sáu mặt thì cái hột bông vụ báo dung sáu mặt này khi mà tôi đưa cái chip báo dung vào trong cái hột bông vụ này thì là nó chỉ báo dung cho anh em được bốn mặt nha nó chỉ dung cho em được bốn mặt đây đây là cái bảng dung của nó này đấy, con nhất là ba dung này nhất là ba dung đấy, nhị là bốn dung đấy, ba bốn là không dung và năm là hai dung sáu một dung đó đây là cái bảng à, báo dung của cái cái cái hột bông vụ báo dung thì khi à, cái bộ bộ hột uh, bông vụ báo dung sáu mặt này nó giúp cho anh em đi ờ, chơi bung vụ anh em ờ, biết 100% nói 100% thì hơi quá nhưng mà báo cho anh em 90% 90% nó báo chuẩn xác cho anh em về chuẩn mặt về chuẩn mặt luôn đấy thì uh, tôi vào tôi uh, test luôn cho anh em đấy, để cho anh em thấy được cái bộ báo dung sóng mặt này nó chơi như nào đấy. đến sân chơi thì anh em chỉ cần là có con vụ đấy, và có cái chip báo dung đấy, đây là chip báo dung 6 mặt của bố cục anh em nhé đấy, thì tôi sẽ để đây đấy, tôi sẽ để đây để cho anh em à, cảm nhận cùng thì à, cái à, bung vụ này khi mà anh em khi mà anh em quay bung vụ ấy thì là nó sẽ rung đấy nhưng mà nó sẽ nó sẽ qua cái rung đấy thì anh em mới tính cái rung tiếp theo nhá cái, cái rung tiếp theo của nó anh em mới tính đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, tôi sẽ quay cái hột công cụ này 6 Đấy, một dung đúng anh em Đấy, một dung chuẩn xác luôn cho anh em nhé tiếp tục lại là 6 vẫn là một dung đấy khi mà anh em cầm cái hột vụ này lên nó sẽ có cái mặt của cái ờ, hột của cái chip ở trong này nó ngửa lên thì nó sẽ rung đấy còn khi mà anh em quay như này mặt năm hai rung đấy, đúng không anh em rất là chuẩn xác ui rồi đấy mặt ba này anh em à mặt năm tôi rung lại mặt ba không rung nhá đó rất là chuẩn xác luôn vẫn là mặt ba không dung bỏ cái chén này ra quay luôn dưới này đấy mặt hai bốn dung nhé đấy, mặt hai bốn dung này đúng chưa anh em mặt năm hai dung đấy